Dạ vâng, thưa thầy thì lời đầu tiên thì con xin cảm ơn thầy cùng ừ. Ờ, các nhà hảo tâm, các anh chị thiện nguyện, các cô chú thiện nguyện đã tổ chức cho chúng con một buổi uh, tu một ngày rất là ý nghĩa. Dạ vâng, con là Nam ạ, con đến từ trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Con muốn hỏi thầy một câu hỏi đó là uh, khi con tu học ấy ạ, thì con được biết rằng khi mình uh, nghĩ về quá khứ hay là mong ngóng tương lai ấy ạ, thì đó là cái nguyên nhân cho mình khổ đau ấy ạ nhưng mà trong cuộc sống ấy thì khi con con hát ra đây bị nghĩ về quá khứ ấy việc đó làm cho con rất là khổ đau con chưa có cách gì để có thể uh, giảm bớt cái việc đó đi và cùng với đó là cái việc hướng về tương lai ấy ạ thì nó đi cùng với việc là mơ ước của mình thì con thấy rằng là con chưa hiểu rõ cái, cái lý do vì sao lại lại không hướng về tương lai và nó ảnh hưởng như thế nào đến mơ ước của mình ạ dạ và vâng, con cảm ơn thầy ạ bạn nam bạn hỏi rằng bạn đang cũng có tu học đúng không Tức là à, con có đọc kinh sách Phật đấy? Dạ con cũng không đọc nhiều, chỉ được biết qua con mới đọc thôi ạ. Thế con nghe cái câu ấy ở đâu? À, thưa thầy là con nghe câu nói đấy ở trong một quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh ạ. À, à bạn Nam đọc một quyển sách của Hòa thượng Nhất Hạnh con nói rằng không nghĩ về quá khứ phải không? Dạ vâng đúng rồi. Không nghĩ tới tương lai chỉ sống trong hiện tại. Đúng rồi ạ. Thế cho nên bạn bây giờ bạn phân vân lắm. Thứ nhất là bạn hay tư duy về quá khứ chắc trong quá khứ có nhiều chuyện vui phải không <laughs> dạ cả chuyện vui và chuyện buồn ạ cả vui cả buồn dạ, vâng. <laughs> có cô người yêu trong quá khứ không dạ không ạ ờ, quá khứ có những cái mà nó buồn xong vượt qua nỗi buồn là cái vui ạ thì con, à, con nhớ lại có cái khứ buồn và cái vui cho nên giờ bạn thì hay tư tưởng về quá khứ thế nhưng mà giờ bạn ấy lo giờ phải nghĩ về tương lai chứ để định hướng cuộc đời chứ thế thì làm sao mà lại ứng dụng được cái lời như hòa thượng nhất hạnh đã nói mà dạ. cái câu đấy là trong kinh phật đấy con ạ nhé dạ. trong kinh kim cương của phật thì có dạy tâm quá khứ bất khả đắc tâm vị lai bất khả đắc tâm hiện tại cũng bất khả đắc quá khứ đã trôi qua rồi không ai quay trở lại được đúng không các con tương lai thì chưa đến không ai nhảy được vào tương lai Hiện tại thì chẳng phút giây nào dừng, cho nên cũng không ai chặn được hiện tại. Đúng không các con? Con vừa mới nói là hiện tại, bây giờ thì cái chữ giờ bây giờ đã thành quá khứ rồi. Dứt lời cái nó trở thành quá khứ rồi. Đúng không? Cho nên cái chữ nói bây giờ mà các con trong Facebook hay chữ bờ hát đấy, bây giờ đấy, bây giờ cũng trở thành quá khứ luôn. Vừa dứt miệng mình nói bây giờ thì cái chữ giờ đã thành quá khứ mất rồi nó có là hiện tại nữa đâu cho nên hiện tại cũng luôn luôn trôi chảy không dừng thế tương lai thì không ai thò chân được sang ngày mai các con nghe câu chuyện là ngày mai quán tôi bán phở miễn phí chưa Đấy. có cái quán phở này á, họ đặt một cái biển rất to là ngày mai ăn phở miễn phí xin mời quý khách lại đây ăn thế là quý khách nhà ta nghe thấy quán này ngày mai ăn phở miễn phí hăm hở kéo nhau ra ăn gọi liền rất nhiều thế là ăn xong thì bảo thôi chào cô chủ tôi về cô chủ bảo bác thanh toán tiền cho em chứ bảo ơ thế hôm qua tôi ra đây tôi ăn thì nhà cô bảo là ngày mai ăn miễn phí thôi bây giờ hôm nay tôi ra tôi ăn sao lại đòi tiền ồ thế bác vừa nói là hôm nay đến là hôm nay hôm nay ăn thì vẫn phải trả tiền còn ngày mai mới là miễn phí cơ thế bác cứ trả tiền cho em đi ngày mai bác ra đây làm miễn phí thế nên để con biết là có bao giờ ta đến được ngày mai đâu lúc nào cũng là ngày hôm nay chiều nay tối nay chứ có ai nhảy được sang sáng mai đâu nói thì nói thôi chứ còn không ai nhảy được sang sáng mai đúng không đố các con thò chân được sang sáng ngày mai đấy không thể nào thò được một tí nào cả không thò được đấy trong kinh phật là muốn nói cái ý đó tức là muốn nói là cái sự tồn tại của chúng ta là tồn tại trong hiện tại các con ạ à, trong thực tại cái dòng thời gian nó cứ trôi chảy chúng ta là con thuyền trên cái dòng sông nó cứ trôi chảy như vậy không một phút giây nào nó dừng cả ta không nắm bắt được thời gian một chút nào vậy đấy đó các con chúng ta sống trong một cái thế giới này rất tương đối như vậy ừ, rất tương đối lạ kỳ lắm cho nên các con mà để tâm tư duy về thời gian một chút các con thấy nó sẽ rất là lạ kỳ không hiểu nó là cái gì thời gian là cái gì mà tôi không hiểu nổi tại sao nhỉ đúng rồi rõ ràng mình nói có ngày mai mà mình không thể đặt chân được đến ngày mai không ai thò chân sang ngày mai có bước chân gì thì cũng là bước chân của bây giờ, không có ngày mai được. Thế cho nên trong Kinh Phật mới nói là quá khứ đã đi qua, không trở lại, không lấy lại được. Tương lai thì chưa đến, hiện tại không dừng, không dừng chảy. Vậy đấy các con ạ, à, thế mà chúng ta vẫn tồn tại đấy nhé. Đấy là khi mà nói về cái chân lý tuyệt đối là như vậy. Chúng ta sống và tồn tại trong dòng thời gian lưu liên bất tận như vậy rất lạ kỳ cho nên thời gian nó mới mang tính chất tương đối các con ạ à. ông albert einstein ấy, ông mới phát minh ra học thuyết tương đối nói về tính chất tương đối của thời gian thời gian hoàn toàn là tương đối đó cái đấy là điều rất kỳ lạ sau này các con có điều kiện các con tìm hiểu thêm về học thuyết tương đối của einstein thế thì với bạn nam thì bây giờ bạn làm sao con nhớ là con đang sống trong cái thế giới tương đối này phải không bao giờ con dứt bỏ trần gian ấy, con đi tu giải thoát như các thầy nhé thì con mới không nghĩ về quá khứ và không nghĩ tới tương lai chúng ta là người chúng ta vẫn phải nghĩ tới quá khứ để rút kinh nghiệm con ạ à. không người ta gọi là ôn cố gì tri tân ôn cũ để biết mới quá khứ cho chúng ta bài học kinh nghiệm để các con ứng dụng trong hiện tại và vươn tới tương lai. Cho nên quá khứ là bài học rất quý, con nhớ để con rút ra kinh nghiệm. Cái đó là đau khổ hay là vui sướng cũng là bài học kinh nghiệm cho con. Nghe không? Nếu đau khổ để con rút ra làm sao mình tránh được cái đau khổ ấy. Là vui sướng thì làm sao để mình được những cái duyên vui sướng hạnh phúc như thế. Cho nên quá khứ là kinh nghiệm rất quý báu, con có quyền nghĩ. Nhưng con đừng bị quá khứ nó trói buộc mình, làm cho mình đau khổ vì quá khứ là sai. Đấy, Kinh Phật muốn nói chúng ta là đừng đau khổ vì quá khứ, đừng bị quá khứ trói buộc. Nghe không? Giống như các cụ già, các cụ lão thành bây giờ suốt ngày ngồi kể lại ngày xưa, ngày xưa tôi thế này, tôi thế kia. Các cụ sống bằng quá khứ đấy là bị trói đấy và các cụ cứ đem cái quá khứ ra để các cụ đập hiện tại bây giờ các anh các chị phải thế này phải thế kia cái đó lại không hay nghe không? không được lôi quá khứ ra như thế chỉ lấy quá khứ để làm bài học để rút kinh nghiệm thì được các con ạ nhớ thì là đúng và phải hướng tới tương lai ai cũng phải hướng tới tương lai phải định hướng cho mình con đi đâu về đâu là ngay bây giờ con phải định hướng cho con và nghĩ tới tương lai là tốt nha phải nghĩ định hướng tương lai mình sẽ thế nào nhé ở đời ai cũng thế phải có kế hoạch có chương trình cho tương lai có mục đích cái chữ mục đích là gì con là tương lai đấy chứ làm gì có mục đích quá khứ đúng không mà sống ở đời phải có mục đích có ai nói mục đích của tôi ngày hôm qua không không có mục đích ít nhất là phải mục đích tí nữa hay ngày mai chứ và tương lai đã nói đến mục đích của cuộc đời là nói đến tương lai ai cũng phải có mục đích thì con phải đặt ra cái mục đích hướng tới của cuộc đời đó là tương lai nhá cái đó không sai nhưng con cũng lại không để tương lai trói buộc nghĩa là suốt ngày mơ tưởng viển vông đến tương lai mà không có căn bản thực tế này con bây giờ thì học thì tầm tà tầm tịt phải không? ở lớp thì toàn gọi là đội sổ thôi và vâng, điểm thì thấp nhất lớp mà lại mơ tới đây tôi làm ông nọ bà kia nó không thực tế con ạ à. đấy tức là mình trói buộc với tương lai mà không thực tế không ai cấm các con mơ ước thế nhưng cái mơ ước đấy nó phải có bắt nguồn từ thực tế thì nó sẽ tốt còn kia người ta gọi là viền vông mơ ước hão huyền viền vông lại là không tốt con ạ à, nhá thì đấy thì kinh phật phải học phải biết để ứng dụng nó còn khi nào mà các con tu giải thoát ấy, thì lại khác thế này, các thiền sư, các thiền sư họ không nghĩ quá khứ, họ không nghĩ tương lai, nhưng họ lại biết rõ quá khứ và biết rõ tương lai con ạ. À. Tâm họ không phải động, họ ở một chỗ, ở một thời điểm mà họ biết hết cả quá khứ lẫn tương lai, như Đức Phật chẳng hạn. Đức Phật thì quá khứ thế nào Phật cũng biết, bao nhiêu kiếp trước Phật cũng biết tương lai bao nhiêu kiếp xa xôi phật cũng biết hết khác các con nhé còn các con còn sống cuộc sống tại gia thì vẫn phải tư duy phải nghĩ về quá khứ phải nghĩ tới tương lai để chúng ta có hành động thì chúng ta mới tồn tại được bao giờ các con bước vào sự tu tập giải thoát nó sẽ khác các con sống tại gia nó khác nhé còn cuộc sống của người xuất gia như các thầy thì nó sẽ phải hướng đấy cái khác hơn nha thực tập nó khác các con nhé rồi